Trung thu bây giờ thì họ cũng nói có có mấy cái truyền thuyết cơ đại chúng. À, thì mình cũng, chưa biết cái nào nó là đúng. Thế rồi ở Việt Nam mình thì có cái thuyết chú cuội vào wow. cuội đấy. Thế thì cậu cuội này là một cái ờ, chàng tiểu phu thì đi rừng. Hôm đi thì ờ, gặp một cái đàn hổ con thì cậu mới giết đàn hổ con. Thì khi mà giết đàn hổ con này xong thì đúng lúc con hổ mẹ nó về Thế là cậu sợ quá, cậu mới trèo lên trên một cái cây, cây cao, cậu nó trốn. Thế thì về thì thấy con hổ mẹ nó, nó, nó, nó tha xác những con hổ con ra một chỗ xong nó đi, nó mới vào một cái gốc, một cái cây, nó giống như cây đa. Nó mới nhai cái lá đa đấy xong rồi nó mới mớm cho con, những con hổ con đó, mớm vào miệng. Thế mớm xong thì tự nhiên tất cả những con hổ con sống lại hết. Thế là cuội đợi đến khi mà con hổ mẹ hổ con nó tha nhau đi hết rồi thì cô ấy biết cái cây này là cái cây cây quý rồi gọi là thần dược rồi thế là cô ấy mới đánh về nhà để trồng và khi mà mang cái về trồng thì cô ấy cũng cứu được rất nhiều người thoát chết thế trong đó có một cô con gái của một cái ông phuông Đấy, thế thì cô con gái này á, cũng ờ, bị bệnh chết rồi thế thì cuội mới mang cái lá của cái cây đa của mình đấy mang đến mà cứu được cô gái này sống thế long phú ông đồng ý gả con gái cho cuội và hai vợ chồng sống rất hạnh phúc thế thì hôm ấy cuội cũng đi vắng nên cô vợ ở nhà thế bị cái, cái bọn ác nó đến thì nó ờ, giết chết cô vợ nó giết chết cô vợ giết cô vợ xong này móc hết ruột của cô nó vứt đi để nghĩa là cuội không thể cứu được vợ nữa thế thì đến khi về thì cuội mới có một con chó nó rất là trung thành thì con chó nó đồng ý là cho cuội mổ lấy ruột chó để lắp sang cho vợ nghe thế thì là mới lấy ruột con chó lắp sang cho vợ gắn vào bụng vợ sau đó thì cuội cũng lại nhai lá đa mà mống cho vợ thì vợ sống lại như vậy là vợ thì thân người nhưng mà ruột chó cho nên là cô này từ khi mà mang ruột chó là cô rất là ngu nói trước quên sau thế còn con chó thì cuội phải lấy đất nặn thành cái bộ ruột giả cho con chó và cũng mớm cho con chó con chó cũng sống lại đây <laughs> là chúng câu chuyện rất là ly kỳ thế thì cô vợ của cuội là từ khi sống lại thì cô cũng lúc nhớ lúc quên thế thì ở nhà quê mà thì cuội thì bảo cô mà đi đi tè đấy đi đái đấy thì đái ở đằng đằng này này đằng tây đằng này này đừng ra đằng đông nghe không thế thì cô này có lúc nhớ lúc quên nếu mà cái cây đa này này thì đặc biệt nếu mà tưới nó bằng nước bẩn ấy là nó nó sẽ không ở và nó sẽ bay đi thế thì hôm ấy thì cuội về đến nhà thì là trời nó cô vợ này có lại quên mất không biết là chồng dặn đi đáy ở phía nào cũng quên cô ra cô đáy lúc mà mà gốc cây đa thế là vừa về nhà là cây đa nó cũng vừa mới đang đang bay lên nó rổ hết cả gốc rễ nó tự nó bay lên thế là cuội mới lấy cái dìu bỏ vào gốc đa để, để giữ nó lại thế nhưng mà đa thì nó cứ bay lên thế là cuội theo gốc đa bay lên trời và <laughs> bay về bay về mặt trăng đấy, đấy là cái tích cái câu chuyện mà chú cuội của chúng ta thế mà chúng ta vẫn thấy nhìn thấy chú cuội ở trên trên gốc đa đấy nghe không? Đấy, thằng cuội ngồi gốc cây đa mà để châu <laughs> ăn lúa gọi cha ơi ơi cha còn cắt cỏ trên trời mẹ còn gì À, cưỡi ngựa đi mời quan viên đấy, cái câu đồng giao ngày xưa thầy vẫn nhớ thế thì à, đấy là cái tích chuyện về cái ngày trung thu thế sau đó thì, thì dân dân thì ở dưới cũng làm hương án để để mà nhớ đến cuội vào ngày trung thu